chào anh em Đấy, tiếp tục với cái video ngày hôm nay tôi lại giới thiệu cho anh em Đấy, cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi làm cái anh em à, có hiệu quả và có tỷ lệ chiến thắng rất là cao nhé đấy thì cái bộ hột tài xỉu này nó bộ hột tài xỉu cây cái bộ hột tài xỉu này thì có rất là nhiều anh em gọi điện đến cho tôi đấy, hỏi tôi là có tang hay là không đấy thì đảm bảo với anh em luôn là một nghìn một nghìn không tang luôn những cái bộ hột tài xỉu nào bên tôi bán cho anh em hay là chia sẻ cho anh em để cho anh em đi lắc tài xỉu thì những cái bộ hột hoàn toàn không tang Đấy, trừ khi những cái bộ hột tài xỉu công chuyện mà anh em đặt mua rồi thôi thì là những cái bộ hột đấy có tang những bộ nào có tang tôi nói là có tang còn những cái bộ hột nào không có tang thì đảm bảo anh em luôn là một nghìn phần nghìn anh em trẻ ra cũng không có cái gì nhé Đấy, đây là bộ hột tài xỉu do chính tay tôi làm và tìm ra được cái cách lắc của cái à, bộ hột tài xỉu này Đấy, thì à, bộ tài xỉu cây này nó rất là hiệu quả cho anh em đấy thì ờ, trước tiên tôi vào tôi sẽ thử cho anh em nước muối này đây thử em em thử cho anh em nước muối này đó, đó. nước muối ok đúng không nổi này nước muối thử xong tôi sẽ thử cho anh em dọi đèn đây rất là trong rất là trong đúng không anh em rất là trong và cuối cùng đó là nam châm đây chính là nam châm Đó. Đấy, nam châm dọi đèn và nước muối Đấy, kể cả bao cho anh em trẻ hột luôn nhé đó thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái uh, bộ hột này nó đi như thế nào cái bộ hột tài xỉu cây này nó đi như thế nào Đấy, thì đây chính là cái bộ hột tài xỉu không tang mới nhất 2021 này dành cho anh em đi lắc cái nhé Đấy thì anh em đi sân chơi thì anh em có thể là lắc được tài hay là lắc được xỉu hay thậm chí anh em có thể là giữ tài giữ xỉu nó tỷ lệ của nó lên được 7 đến 80 phần trăm cho anh em đấy thì cái bộ hột này là bộ hột đi đều 5 năm cực kỳ là ok cho anh em đấy thì test luôn cho anh em này khi mà anh em vào đấy, anh em sẽ đa số là anh em sẽ lắc là bồng bềnh hãy 5 năm đấy, thì cái bộ hột này nó 90 phần trăm nó đi bồng bềnh anh em cho anh em luôn chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu nhé. đó vừa tài xuống xịp tiếp tục lên tài Đấy, lên tài thì cái chén này khi mà anh em gặp những cái thế uh, to 16 17 này thì là anh em sẽ phải cho xuống xỉu rồi đấy cho xuống xỉu rồi thì là cái bộ hột này khi mà anh em có cái cách lắc của bộ tài xỉu này rồi hoặc là anh em chỉ cần lắc với cái lắc bình thường thôi là nó cũng sẽ cho anh em cái tỷ lệ về xỉu tại vì những cái bộ hột này tôi đã cân và đo và bo cho anh em về anh em chỉ việc cầm bộ hột này anh em đi chơi thôi bất cứ anh em đến đánh ở cái sòng sới nào cũng thế đánh sòng sới nặng được anh em vẫn có cái tỷ lệ chiến thắng nhé đó chỉ cần cách lắc bình thường như vậy thôi thì là anh em sẽ có 7 đến 80 phần trăm là nó sẽ về xỉu cho anh em 126 Đấy, tiếp tục cho anh em tài Đấy. 246 đấy là cái bộ hột tài xỉu mà tôi muốn chia sẻ cho anh em làm cái đấy, anh em nào mà chưa có hột hay anh em nào mà chưa có bộ hột nào mà ưng ý hay là đến sân chơi mà anh em chưa có tỷ lệ thắng thì là anh em cứ alo cho tôi thì anh em sẽ có những cái bộ hột tài xỉu mà cực kỳ là hiệu quả cho anh em nhé đó thì à, tiếp tục với anh em tôi sẽ giữ xỉu cho anh em đa số anh em thích xỉu không thích tài thì tôi cho, cho xuống tài à xuống xỉu để để tôi sẽ giữ xỉu đó xỉu tôi sẽ giữ xỉu cho anh em hai ba năm hai ba năm thì tất nhiên là anh em phải giữ xỉu rồi đúng không một một sáu một một sáu tiếp một ba năm đây cái chén này lên 146 thì uh, nói chung là nó cũng phải có chén phản chứ không phải là không có chén phản nếu mà anh em đi lắc những cái bộ hột tài xỉu mà bộ hột uh, thường 5 năm thôi mà anh em có thể là giữ tài giữ xỉu được bốn năm chén như thế là nó sẽ rất là hiệu quả rồi còn có thể là hơn nếu mà anh em về anh em tập luyện thêm Đấy, anh em lắc thêm những cái cách lắc của anh em nữa để anh em vào anh em áp dụng vào sân chơi của anh em thì nó sẽ hiệu quả hơn và nó sẽ không bị lộ tay nhé đó thì uh, cái bộ hột này thì à, cái cách mà anh em có thể giữ tài hay là anh em giữ xỉu nó đều như nhau hết khi mà anh em gặp tài thì anh em giữ tài cũng được anh em gặp xỉu thì anh em giữ xỉu cũng được đấy cái video này tôi giữ xỉu cho anh em thôi đấy thì còn giữ tài thì là nó cũng sẽ cách lắc của nó cũng sẽ như vậy thôi đấy. đó tài đó, tài đấy, tài đấy, chén em về xỉu thì đấy đấy là cái bộ hột tài xỉu mà tôi muốn chia sẻ cho anh em đấy. thì anh em nào mà muốn ờ, được sở hữu những cái bộ hột tài xỉu đi lắc cái ấy, thì là anh em cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại trên màn hình